thì uh, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 thì về phần lô khung của chúng ta thì rất chi là tuyệt vời phải không ạ chúng ta lại tiếp tục ra ăn được con 67 này 67 này anh em nhé và cái đề chạm 5 của chúng ta thì chúng ta cũng ăn được rồi thì anh em nào mà đang nuôi cái chạm 5 này anh em nuôi tiếp đến ngày 30 tháng 9 cho mình 30 tháng 9 anh em nhé thì cái hôm đề của chúng ta thì về con uh, à, 54 này anh em này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 ở trên Zalo của chúng ta thì ăn Thông ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi và anh em nào mà muốn lấy cái đề lui tuần thì anh em có thể là liên hệ với mình để lấy số anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con lô 92 và cái dàn đề lui tuần 8 số của chúng ta thì ăn được con 90 đây đó ngày hôm nay thì uh, có người anh em bộ là cho cái ờ, đường cầu đề lui tuần thì anh em có thể là xem lại những cái video của mình chia sẻ cho anh em ấy ngày hôm nay thì nó ra con 90 thì mình hơi bất ngờ đó đường cầu này à, những cái đường cầu này nó chạy cái ngày chủ nhật anh em nhé anh em có thể lôi xuống test cho mình thì ngày hôm nay thì đề nó về 90 cũng hơi bất ngờ một chút nhưng mà dù sao thì chúng ta chiến thắng được con 90 và con 92 phải không ạ những quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta anh em nhé đừng tiếp một like đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nào thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với mình thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 anh em nhé rồi ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì em để ý luôn đây cho mình mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề 8 số kết hợp với lại đầu luôn thì mình sẽ đi lấy một tháng gần nhất này thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ ba hàng tuần ba mươi tháng tám này chúng ta lấy ở cái giải nhất cho mình kết hợp với lại giải ba đài lui tuần này bộ đề 33 bộ đề 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022 thì mình sẽ đi test cho anh em nhé, đề lùi tuần thứ ba. Ngày đầu không ăn này. Sang ngày thứ hai, đề về 88 thì chúng ta đã ăn được con đề 88 này trong bộ đề 33 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần cho mình thứ sáu đề về 38 thì chúng ta ăn được con 38 tiếp và ăn đầu ba anh em nhé ăn đầu ba thứ bảy này chủ nhật này thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022 này thì chúng ta có bộ đề 03 và đầu năm Bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này, 080 này, 535 này và 585. 8 số. Để chúng ta lôi tuần thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 35 thì chúng ta đã ăn được con đề 35 này trong bộ đề 03 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần chủ nhật này đề về 51 thì chúng ta ăn được cái đầu năm anh em nhé đó thứ hai thứ ba ngày 13 tháng 9 này thì chúng ta có bộ đề bộ đề 01 tiếp tục chúng ta lại có cái đầu 5 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 8 số để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 13 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đề về 15 thì chúng ta đã ăn được con 15 này trong bộ đề 01 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ ba ngày 20 tháng 9 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 12 đầu 1 ghép lần lượt của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 8 số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 20 tháng 9 ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm sang ngày thứ sáu đề về 12 thì chúng ta đã ăn được con đề 12 này trong bộ đề 12 và ăn luôn cả cái đầu một này anh em nhé đó thì có cái tuần này thì nó ăn tận ngày thứ sáu thì nó mới ra và ra luôn cả đầu và bộ đề luôn tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần cho mình thứ ba ngày 27 tháng 9 này của chúng ta thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 04 bộ đề 04 này đầu 4 luôn bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 090 545 và 595 theo cái đường cầu này của chúng ta thì nó đang ăn thông là tuần là tuần à, thứ năm anh em nhé anh em có thể là lôi xuống test cho mình bộ đề 04 và cái đầu 4 này chúng ta kết hợp vào thì chúng ta chỉ có hơn chục số thôi đầu 4 của chúng ta thì có 10 số anh em nhé 10 số thì ở đây chúng ta có 40 45 thì chúng ta chỉ có 18 số thôi nếu mà tổng cộng vào anh em nhé trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đè lui tuần về một cái đường cầu lô khung của chúng ta thì em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta ngày thứ ba này ở giải đặc biệt và cái giải nhất này của chúng ta anh em nhé chúng ta lấy con tâm càng ở giải đặc biệt này và con số thứ tư ở giải nhất hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có xong nô khung 3 ngày này chơi cho thứ tư thứ năm thứ sáu của chúng ta cặp 898 lô khung 3 ngày từ thứ tư đến thứ sáu cặp 898 thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên thứ tư thì chúng ta đã ăn được cả cặp 89 và 98 anh em nhé chúng ta ăn được ba nháy tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày là 787 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 78 này thì chúng ta ăn ngày đầu tiên là con 78 tiếp tục kiên ăn xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình ngày hôm sau 87 hai nháy nữa anh em này thứ ba ngày 13 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 747 747 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 74 anh em nhé 74 của chúng ta về dãy 7 này luôn đó thì những cái đường cầu này mình test thì đa phần là nó ăn à, ngày đầu tiên anh em ạ thì em có thể là tham khảo này ngày hôm sau nó lại ra con 47 nữa anh em này chủ nhật này thứ hai Thứ ba ngày 20 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô cung 2277 anh em nhé. để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì ờ, chúng ta đã ăn được con 77 này 77 về thẳng đặc biệt luôn phải không ạ khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần thì đa phần là những cái đường cầu của mình test cho anh em ấy nó là ngày thứ hai cùng lắm là ngày thứ hai thì nó đã ra rồi nên là cái tuần này của chúng ta thì cái cặp 323 anh em nhé trùng cầu kết cầu anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đường cầu lưu khung của chúng ta thì nó ăn thông mấy ngày hôm nay rồi thì có thể là anh em tự tin chúng ta vào tiền anh em nhé làm sao mà đừng vào nhiều quá thì nó mất nhiều nó mất nhiều tiền và nó mất bao nhiêu cái thời gian của chúng ta chiến thắng nên là anh em cân đối chúng ta chơi lâu dài chứ không phải là đánh một phát chúng ta thắng luôn đấy đấy là cái chiến thuật để chơi không không lên chơi đánh một phát ăn luôn anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta để chúng ta lui thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày bộ đề 04 và cái đầu 4 anh em nhé gian đề của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi cặp lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 23 và 32 anh em nhé đó thì mình cũng mong muốn là những cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em thì ngày mai nó lộ luôn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 anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác anh em nhé thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta ngày mai ngày à, đầu tiên thì nó cũng lỗ và tương bừng chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công cho cuộc sống anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ngày mai chúng ta tương bừng và rực rỡ hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai anh em nhé